Đấy. 300 cân em chia cho 28 sao. 27 sao. 27 sao. Thì nó ra một 10, 11, 12 cân thôi. Đấy. Đây là vườn tre của nhà bạn à, là, là Phương ở Tân Thành, Hàm Yên. Tuyên Quang đang là đang à, bón phân làm mô hình sử dụng phân bón silic Tân Phát. này ờ, làm lên nó tốt một phát thì là như kiểu tay voi thì là nhưng mà, nhưng mà yêu cầu nhá nhưng mà nó tốt quá thì sợ em lại nhân công em là hái làm sao được kịp được à, đây với lại lại chị, mất nhiều công cái này, này chị có mang đi nhiều đấy. không thôi cho ở em ạ cho nó chiều cho nó phun luôn ờ, ừ. thử luôn gói bé à? đặt tay ừ. em bây giờ trồng 6 gói cơ mà chồng vợ bón chồng đi lấy nước tưới đi phải có máy làm gì mà lấy à, nước tưới được mà. bây giờ chị phải tưởng nó chắn bây giờ phải về nhà lấy máy à thế à vâng ừ, đấy để tưới được luôn thì tốt bóng rằng chiều nay em khác tưới được ừ, chiều nay máy kéo đi ăn không có gì đường thì ăn thì ăn hết là em ơi phương ơi dạ đây em quái từ hàng kia đi để trong là quái từ hàng đấy thẳng ra kia nhá Đấy không quái hàng, em quái hàng về đây đi Quái hàng từ thẳng ra kia đi Lấy làm từ đoạn trên được thôi nhá Ở trên về đây thôi Cho nó mình nhớ được Từ ở đâu, từ rãnh này đổ lên thôi Đấy bây giờ nó có một cái loại nó cũng thiết kế loại dạng hạt như kiểu này ném đấy đấy là cái là, là nó ấy khi tôi đã sử dụng uh, ờ, Porosilic thì có thể kết hợp với các loại phân khác và đây là bạn Phương đã sử dụng là ờ, phân uh, hữu cơ vi sinh quế lâm các bạn thể dùng một sàng một bao này 100 thì ừ. bà con dùng từ cân. 10 <laughs> cho đến 15 cân này là với ca các loại dùng loại nào cũng được nhưng mà ta dùng nhưng mà 10 đến 15 cân để ta rắc đều trên diện tích một sào 360 mét vuông đố đố đố đố đố đấy các bạn à. vâng à, thưa bạn à, Lương Văn Phương là trước đây mà bạn dùng phân thường cộng với hữu cơ thì bạn thấy cái chè của mình như nào cái chè thì nó Với phát con. triển nó chậm lắm ạ nó chậm à? vâng cái búp nó không không lên được đều mấy nó có hay bị sâu bệnh không sâu bệnh cũng nhiều ạ à. và mỗi một xào như này thì cái năng suất chè khô nó cho là bao nhiêu cân à, một xào thì nó cho em là khoảng tầm uh, một yến đến 8 cân chè khô thôi ạ à. và cái hương vị của chè thì nó có thơm không bây giờ thì ờ, hiện tại thì là cũng không được ờ, chất lượng mấy đâu chị ạ à. cái cái ờ, hương thơm nó không không không không được mấy nó không tạo được cái mùi thơm <laughs> có nhiều vấn đề để nói. cái chè này thì chúng tôi nhận xét là nó về cái độ cái cái tán của nó chưa được rộng vâng tức là cái tỷ lệ mà Ờ, phân cành tạo tán của dạ, nó mới làm nằm cái này cùng lắm được tốt 5 năm với một cái cây chè mà 5 năm tuổi như này thì nếu như ta chỉ bón phân đa lượng không thôi kết hợp với hữu cơ vừa đa lượng vừa hữu cơ thì cái hiệu quả nó chưa được cao ờ, nhưng mà nếu bà con biết bổ sung cái phân silic tân phát vào thì cái cây chè nó sẽ trưởng phát ờ, triển tốt hơn nó phát cành tạo tán to hơn và cái lá của cây chè này nó xanh hơn lên một phát là vàng hết nó xanh hơn ừ. và tới đây ừ. theo những cái quy trình bón của chúng tôi thì cái búp của nó sẽ nhiều hơn à. và cái bút của nó mập hơn cái, cái, cái, cái tỷ lệ bút của nó thì sẽ khoảng gấp à, khoảng gấp từ 1,2 cho đến gấp rưỡi lần so với dùng phân bón thông thường ờ, à, vâng thưa ông Lông Quang Sự thì uh, trong đợt này bên huyện của mình cũng được ừ, chọn làm điểm là bốn bình cam và một mô hình chè thì ờ, công ty ờ, cũng ngày hôm nay là chúng ta thực hiện bằng xong cái bốn cái mô hình này thì với quan điểm là chủ tịch ờ, hội nông dân của huyện Nam Yên tỉnh Tuyên Quang thì ông có ý kiến gì với cái với cái quy trình cách bón phân cũng như là cái uh, quan điểm của mình ạ Ờ, theo tôi thấy thì ờ, thứ nhất là cái phân này thì ờ, chúng tôi cũng, cũng biết đến loại phân này thì khá lâu rồi vâng thế nhưng mà để thử thì chúng tôi cũng chưa chưa có lần nào có cơ hội để thử hôm nay thứ nhất là có công ty đến làm môi hình thì trước mắt là chúng tôi cũng xem các thành phần trên trên uh, bao bì vâng. thì thấy là cũng cũng rất là tốt Đấy, nhưng vâng. mà về thử nghiệm thì chúng à, tôi cũng mong là công ty à, hướng dẫn kỹ thuật tốt cho bà con ở đây để xem là thử nghiệm tới đây để đánh giá lại các cái mô hình này trên góc độ là sử dụng cái phân bón này. Vâng. Nếu mà đúng như như công ty cũng như là đúng như là uh, chất lượng ghi trên bao bì như này thì nếu mà tới đây mà các cái mô hình này mà phát triển tốt thì chúng tôi cũng đồng tình là tuyên truyền cho bà con để sử dụng. Vâng. Thì um, <coughs> với cái quy trình bón như ngày hôm nay thì um, với cây chè thì nó rất là nhanh. Sau khoảng độ um, sau sau khi mà bón như thế này xong thì chúng tôi đi chỉ đạo nhà vườn là tiếp tục dùng cái túi 300 gram này để phun. Yeah. Vâng. Thì với một sào chè như này thì ta sẽ dùng hai túi này, hai túi 300 gram này yeah. Vâng. là pha với mỗi một túi này là pha từ 60 đến 100 lít nước để phun tức là hai túi này là pha với từ 120 cho đến 200 lít nước để phun cho hai diện tích hai sào chè à, hai sào bắc bộ nhé là bằng 720 mét vuông thì mình sẽ phun lần thứ nhất thì mình có thể là phun ngay sau khi bón hoặc là nếu không thì uh, sau 7 ngày thì bà con có thể sau 7 ngày từ khi mà bón cái túi 5 cân này con túi 5 cân này đấy kết hợp với cái phân hữu cơ quế lâm này thì ta có thể là phun luôn tức là dùng ta dùng dạ. hai túi này hai túi như này ta pha với là từ 120 cho đến 200 lít nước để phun cho một sào chè sau có thể phun ngay sau khi bón ừ, lần đầu hoặc là sau 7 ngày thì mình dạ. phun tiếp này dạ, đấy thế sau thì sau cái lần thứ hai sau lần phun này Tức là um, ví dụ như ngày từ năm à, từ 7 đến 10 ừ. ngày đây phải. Vâng, từ 7 đến 10 ngày. Thì 7 ngày sau ta lại phun tiếp một lần nữa. Đấy. Vâng. Đấy tức là vào 14 ngày. Nếu mà tính từ ngày hôm nay thì mình phun 7 ngày sau đến 7 ngày nữa là ta lại phun tiếp tục nữa, một lần nữa thì ta dừng lại là không phun nữa. Đấy. Với một cái quy trình bón như thế này thì bón vào cái tướng thì bây giờ ta tới đây là nó vừa là cái tỷ lệ mầm thì chúng tôi cam kết với uh, tổng trị sự cũng như là bà con ở đây là tỷ lệ gấp từ 1,2 cho đến 1,5 rưỡi yeah. Vâng. so với so với dùng phân bón thông thường. Yeah. Vâng. Đấy. Và đến ngày thứ 20 thì cây trồng nó nó lộc nó phát những cái cái cái cái cái mầm này, này rất nhiều. Có thể nói là tu tủa luôn, tu tủa luôn. Và cái mầm này nó rất mập. Và trong ngày từ ngày thứ 20 đến ngày thứ 25 27 thì nó phát triển rất nhanh. Yeah. Vâng và đến ngày 30 là sẽ cho bà con được thu. Nhưng mà nếu dùng phân thường thì phải đến ngày thứ 35 thì bà con mới được thu. Vâng. Đấy. Nhưng mà dùng cái phân Silic này là đến ngày 30 nó đã được thu rồi. Có nghĩa là nó rút ngắn cái thời gian uh, thu hoạch là được khoảng 5 ngày. Và nếu như mỗi một kỳ mỗi một lứa mình bón mà rút ngắn được 5 ngày thì cả một năm mình lại được thêm một lứa tre nữa. Nó rất hay như thế. Dạ, đúng rồi. Vâng. Thì cái này thì cũng trên tinh thần phổ biến như vậy vâng. còn kết quả thì chúng ta chờ vâng, nhất chờ xem bà con là mô hình như thế nào đấy cũng trông thì... chờ để xem vâng. là tới đây mô ừ. hình ừ. Ờ, công ty ờ, đến để giúp cho bà con xem là đánh giá theo mức độ đến đâu vâng vâng thế còn nếu mà, <coughs> phân thì tốt rồi nhưng vâng. mà còn cũng phụ thuộc vào cả kỹ thuật nữa đúng rồi vâng. kỹ thuật và phụ thuộc vào nước vâng. Đấy, phụ thuộc nước thì bây giờ mình làm demo thế này nhưng mà nhà vườn là tưới nước vào đây vâng. Đấy. nếu chưa phun được phân này thì tưới nước còn nếu phun được ừ. thì ta thực hiện liền phun luôn vâng. Đấy. vậy là tôi cũng uh, xin tóm tắt lại để cho bà con nắm được cái quy trình bón phân silic là quy trình là một xào bắc bộ 360 mét vuông thì ta dùng ba túi phân này tức là bằng 15 cân ba túi phân này vâng. à, cộng với à, trộn với cái hữu cơ vi sinh hữu cơ vi sinh lại làm cũng được hoặc phân chuồng ngoài mục thì ta bón từ uh, ờ, 15 cân từ 12 cho đến uh, ờ, 50 cân tùy theo bà con tức là có những nhà người ta bón rất nhiều nhưng mà có nhà người ta hữu cơ vi sinh người ta chỉ dùng 12 cân thôi thế và mình bổ sung thêm cái túi 300g này bốn túi loại Silic 300g này bằng hai kỳ tưới hai kỳ tưới phun tức là mình trộn cái này theo tỷ lệ nước ta pha cái này theo tỷ lệ nước là từ 120 cho đến 200 lít nước ta phun đẫm đìa cho diện tích hai xào bắc bộ bằng 720 mét vuông và sau 7 ngày ta lại làm tiếp một lần sau đó ta dừng lại không làm nữa nhưng một năm thì ừ. phải sử dụng bao nhiêu lần à, bón cái phân phân này vâng thì cái đối với chè thì một năm ta chỉ bón khoảng độ 3 đến 4 lần thôi. 3 4 lần. Vâng. À. Vâng, ờ, như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn à, mô hình bón phân silic cho trẻ đã xong. Và cái quy trình này thì à, còn phải tiếp tục bằng à, những kỳ tưới phân nữa, phun tưới nữa. Thì à, sau đây thì em sẽ chủ động tưới nước để cho nó vâng vâng, vâng tốt cho trẻ nhé dạ. bởi vì có phân thuốc nhất nước nhìn phân dạ. thì phải có có nước thì à, phân nó mới thẩm thấu mới chè mới ăn được. Vâng, vâng, nếu như trời mưa thì không phải tưới. Vâng. Nhưng mà nếu mà trời không mưa là phải tưới. Vâng. Và mình phải chú trọng vào cái phần phun đấy. Vâng. Thì mỗi một kỳ, tức là ở đây là công ty cho là 6 thu phân thì mình sẽ thực hiện trong 3 kỳ. 3 kỳ. Cứ cứ năm đến bảy ngày thì mình dùng hai túi phân pha vào một vi và phun cho một xào. Ở đây hai xào thì em sẽ phải dùng hết là ừ, bốn túi bốn túi sáu bốn túi với một thi à hai túi thôi hai túi hai túi hai túi một thi một chi để không ra sò chèn đấy nhá ừ. một chi ừ. nếu như à, chúng ta cùng nhau theo dõi cái mô hình này cho đến lúc thành công thì đối với cái chè nó rất là nhanh thì một tháng sau thôi dạ. thì cũng đề nghị là ông nhân quân sự ông cũng ở đây để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 ta cùng nhau chào khán giả đi. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các